chị cùng thưởng thức đa đa mê ra đa đa rau rong cuộc sầu thiệt thiệt និរាដាដាព្រឹកផាកាប្រេមានតែអត់ដូចណៅតែដូចណៅហំភុំទីកៃឆាត់តែដូចណៅហំភុំលូប្រាក់ហើយតែចាំកើប្រាក់អតីបាណាចាន់ដាដានិរាដាដាកាមោអ៊ុងវាតាមោ zela handai chang cầm ak tay ba gembira dahada dah. cây chát tay đuôi nào hóng phung lu prak hành đầy chân cơ prak ở tay bá na chân đa đam đi ra đa đa đa mô ung đa đa mô đi đặc lấy khắp tay ngút đây giờ là lấy khắp tay bắp đây giờ là hành tay chân cầm ạc ở tay bá na giờ là ngày khắp tây bát tây giờ là